rồi mình chào cả nhà ha thì hiện tại mình đang có mặt tại uh, Tiền Giang các bạn thì hôm nay mình có chuyến đi uh, về quê với Tiền Giang chơi nè hay sẵn tiện uh, thăm uh, con trăng uh, lúc trước mình nuôi á cũng lâu rồi hai năm mà mình nuôi uh, nay mình uh, ghé uh, thăm nó các bạn này trong cái chuồng này không biết đây nó chắc nó bự lắm các bạn thì uh, mỗi năm mình về quê được uh, khoảng một đến hai lần các bạn hôm nay mình về mình thăm uh, lại con trăng uh, này sẵn tiện mình bắt nó ra uh, tắm luôn các bạn rồi mời các bạn ờ, theo dõi video nha giờ mình bắt ngay các bạn thì do nó bữa hôm nó ra nó xảy chuồng hết một lần á nên ờ, ông ba đã dằn dằn cái chuồng lại cho cứng mấy mấy gạch dằn nè nó đang nằm ở trong đây nè các bạn đó. nó đang ngủ nè các bạn thấy không nè con chân này nay cũng bự lắm các bạn nó dài gần hai mét mấy ba mét ạ à. nó cũng cỡ mười mấy ký các bạn ơi mình sẽ à, dỡ nó dỡ cái này ra để mình bắt nó ra cho nó bò ngoài một chút các bạn tại nó ở trong chuồng lâu quá cũng phải nó thả nó ra rồi tắm nó luôn các bạn đây để mình dỡ mới bắt ra cho nó ra ngoài nó bò nè dạ ghê hả đây nó bị đói rồi nè mình thả xuống cho nó bò một chút nha sang nó dài kinh khủng để cho nó đi sang đang nó bụi lại lại lại hồi nó quất gà luôn cái báo nữa gà lại gà lại lại quất gà này nè lại đó ừ nó đang đói đó kìa nó đang lại gà kìa gà đưa lại là tôi gà liền nhà mẹ đang với con ăn con khăn này bự lắm nha cả nhà chị nào đi tránh mà Nói là vậy Sải tay nha nó nặng lắm luôn nha Ra nó ra đây nha, ra đây là nó Nó phái bé á ăn im không? Ừ. kêu hết luôn hết luôn hả cái bàn đá bụng nè cả nhà hôm nay cũng à, lâu lắm rồi đó chưa có ăn là mấy tháng rồi cả hai tháng mấy con gà nó thường lại liền nè thấy không okay. thấy không nó thấy đang đói đó thấy gà là nó lại liền nè Thế bắt, bắt nó đi ra đây là tắm đó. Đi. Quay, quay chằng. Đây, ra đây tắm đó. Trời ơi. Hai quái gì vậy? Tắm đó. Những con dê đã chuẩn Lâu rồi không có tắm Ở đây đi đi qua hoài chạy hoài đi đánh giá lấy cái ghế cho mẹ này cái ghế làm gì để sẽ xài cho những hàng mà Ủa ra sao con con con mẹ nó ngắn dưới rồi cha. Ờ con này nó hai mét mấy lần con. Con. Nè, thấy không? Ừ. Thôi này phải có cái ký cần quá dài có ký mà cái ký nó nhỏ xíu à ừ. cổ chào á, Ừ, xiết luôn á Thấy không? Cái ghê quá à Cắt bài khiên Mấy ơi, ra đây coi Cái chân à Cái gì? Dạ À, ra đây đi, ra đây này con Cho nó vô đây nha, nó đòi ra hoài nè các bạn Đó Tắm nó không, nó tắm không? Có Rồi, chắc mình cũng ờ, xin phép được ờ, dừng ờ, video đây cả nhà ơi. Thì cảm ơn cả nhà đã xem và theo dõi video. Nếu cả nhà thấy hay thì hãy like cho mình một like để ủng hộ tinh thần mình nha cả nhà. Rồi mến chào cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Bye bye cả nhà.